phê tu bê năng mai ô la trời a ô chúa dân hay trái cha tuang lô khê gia bé

ye ye trai se liam lo bữa phim na dân na vô à qua biên là tin na à, ơi hồ lỡ tai mà ăn phi à trong e tiếng lo phê tu bệ hằng á phìn na mà khu lơ say à ô thay lồm họ chi à, dẫn dò hàng lô nhị nhân bé xin xe à ơi cha lô hao lô phú quê à tu gia na yo la phê tu bê năng a finna mai ô la lê 在啊。